Đây, bạn có biết hương vị cam mới đích thực của Mirinda? Chỉ một hớp, bạn nghe ngay. Hương vị cam mới đích thực. Mirinda cam mới.